EW410 Hiện tại à, tại shop mình đang bán giá nhiêu vậy Hoàng? 9 triệu đồng Bảo đảm luôn, bao giá khu này luôn Đây có hai nhân viên à, chi phí thấp lắm, lời không có nhiều bán rẻ nhất khu này luôn á mọi người Cái này là chơi liên hoan tất niên là ngon lành luôn rồi Nhậu rồi, đám cưới rồi Bỏ vô trong hùng luôn giúp em nè Dạ, phía bỏ hành Dạ, thử âm nhạc luôn cho anh test bảo hành mấy năm luôn á đấy mọi người thấy vui ra là thấy yên tâm chơi lên phải có tiếng rồi mới giao anh bên công ty nào vậy anh cho em hỏi vậy được không cho nghe hoành tráng giới thiệu bà con luôn quất huy ha quất huy cái à trời quất huy luôn cái sắc nổi tiếng luôn hôm nay là một ngày nổi tiếng <laughs> trời ơi toàn là những sếp nổi tiếng tới mua đàn ủng hộ em cảm ơn các sếp